này để cho con được bên em cầm tay em và yêu em con chân quý em hơn là bao chàng trai mang trò cao sang thăm hai bác đó ngày qua con đã mong cho ngựa ô phi kiều giang con rước nàng bằng lòng con thương